và chính vì vậy cái tuổi trên 18 là cái tuổi gì cơm áo gạo tiền mới đầy cảm xúc ghen tị ganh đua rồi buồn giàu lo lắng cáu giận thì nó mới dồn đến và nó làm tắc lá gan của mình thì lúc này chúng ta biết là gì ạ độc tố hình thành từ sự tắc nghẽn ở gan nó kèm theo kèm theo nó ăn ăn uống mất cân bằng nhá cái đó thì ở lớp ba gốc chúng ta vào đó chúng ta sẽ nhận được kiến thức này nhưng cái nguyên lý mà chúng ta nhận được ở đây là gì ạ cái cái nhà máy lọc độc tố nó phải tắc nghẽn thì nó liên quan đến gì cơ máu và tiền liên quan đến cảm xúc và lúc này thì sao cảm xúc về cơm áo gạo tiền một số người rất ít tôi đã đào thải cho các nhà sư các bạn biết không những người tu luyện lâu năm họ không có mặc dù không phải là nhiều nhá cái tỷ lệ khoảng độ hai ba mươi phần trăm là họ không có bởi vì sao ạ cái tâm họ tham sân si họ đã giảm rất nhiều họ không lo không phải lo cơm áo gạo tiền có đến bữa là ăn ăn nhạt nhẹ nhàng thì lúc này chúng ta mới hiểu là gì ạ cơm áo gạo tiền nó hình thành từ gì bản chất là gì mỗi người một khác đó là tính cách đúng không ạ vẫn là một sự việc đó vẫn là một sự việc đang xảy ra đó nhưng có người nhìn vào thì sao ạ ôi kệ nó như con người sao ạ nổi sung với nó lên có người sao ạ buồn giàu với chuyện đó có người thì lo lắng chán trường một sự việc thôi trong năng đoạn kim cương ấy, nó có cái cái cái cây bút rất hay này. một vấn đề thôi chúng ta nhìn vào là gì ạ nhiều con mắt nhìn vào thì nhiều cái cảm xúc khác nhau của mỗi người nhìn vào một cách khác nhau thì lúc này chúng ta nhận ra là gì tính cách của mỗi người sẽ khác nhau khi nhìn vào một vấn đề một sự việc đó và tính cách thì nó hình thành từ đâu ạ đây là cái mấu chốt của bài ngày hôm nay tính cách hình thành từ đâu từ dấu ấn tiềm thức từ dấu ấn tiềm thức à, bạn Ngọc Bích đã cho tôi cái uh, câu hot gì nhỉ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn dấu ấn tiềm thức nó đến với đứa trẻ thì nó như thế nào tôi à, vừa rồi chia sẻ cho các anh chị các bạn một chút những cái hình ảnh cụ thể một số cá nhân những trẻ cái thời kỳ cửa sổ của con người là trước 6 tuổi tất cả những hình ảnh âm thanh mà chúng cập nhật được nó tạo ra dấu ấn tiềm thức của đứa trẻ nó ăn và dấu ấn tiềm thức và nó trở thành tính cách và bản chất của con người đó chính vì vậy các bạn thấy không ba mươi mấy tuổi không thể thay đổi được cái tính cách này và chính vì vậy các nhà khoa học ở chương trình Montessori ấy, mà các bạn gõ vào trên à, trên các cái chương trình giảng dạy các bạn sẽ biết có một cái chương trình dạy trẻ có thể gọi là những đứa trẻ những đứa trẻ thần thánh đó là chương trình Montessori có thể chúng sẽ làm được mọi điều trên thế gian này nghĩa là rất giỏi và chúng có thể sống rất hạnh phúc khi đưa vào cái thời kỳ cửa sổ vàng này cái thời kỳ kỳ kỳ đầu đời này của chúng những cái dấu ấn và trong NLP ấy, thì người ta cũng biết được cái dấu ấn này nên người ta biết được cái quy trình về về thôi miên cốt trinh dòng thời gian nằm ở đây phải đưa người đó về cái thời kỳ này cái thời kỳ mà tạo ra dấu ấn của một đứa trẻ và lúc này nó sẽ in đậm vào trong não bộ mà các nhà khoa học gọi là cái phần não không sử dụng đến bởi vì họ phát hiện ra là có khoảng 5% chúng ta sử dụng đến trong não bộ thôi nhưng thực chất là 5% này là sử dụng vào ý thức còn tiềm thức nó nó dùng đến tất cả cái phần khoảng 95% còn lại đây chính là sức mạnh tiềm thức tại sao trong lớp lớp ứng dụng phép màu thì tôi yêu cầu là các anh chị các bạn buộc phải đọc quyển sức mạnh tiềm thức hoặc trong quyển sức mạnh niềm tin có nói đến về sức mạnh niềm tiềm thức thì đây chính là cây đèn thần cây đèn thần và ngày hôm nay là tôi sẽ giúp các anh chị chuyển đổi được cái tần sóng tâm thức bằng công cụ này bằng phương pháp này để chuyển đổi được thay đổi cái tần sóng tâm thức có thể các anh chị sẽ ứng dụng được thấy mình có phép màu thực sự tuy nhiên có một điều là rất nhiều rất nhiều anh chị học NLP đã ứng dụng được cái công cụ phép màu này là ứng dụng được cây đèn thần trong mỗi người và những điều vi diệu như tiền nhà xe tỷ bạc các thứ nảy ra có thể cực kỳ siêu nhanh tuy nhiên tuy nhiên rất nhiều người nhận ra là sẽ nợ phước vì vậy các bạn phải chú ý đến cả cái phần phước báo của mình khi chúng ta ứng phước đây là điều quan trọng hơn nữa đấy ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến quy trình làm sao ứng dụng được thần thánh này đó là phép màu thứ nhất như chúng ta vừa biết dấu ấn tiềm thức dấu ấn tiềm thức nó hình thành từ thời kỳ trước 6 tuổi và chính vì vậy nó mới hình thành tính cách của những đứa trẻ mà người ta gọi là tăng động tự kỷ thực chất là chúng mất kết nối với cha mẹ mà lại đi kết nối với những tần sóng rung động khác bên ngoài đó đây là giả sử nếu chúng ta quan sát một đứa trẻ một đứa trẻ tăng động thì các bạn cứ hỏi cha mẹ ngược lại thì thấy chúng thường xem những bộ phim hoạt hình thì lúc này chúng cập nhật những tần sóng rung động của nội dung các bộ phim đó nội dung và các cái nghệ thuật người ta đưa ra ừ. còn đối với những đứa trẻ tự kỷ thì chúng cập nhật chính bản thân chúng hình ảnh chúng và không gian của chúng thì lúc này chúng ta mới thấy tất cả nó đều là cập nhật sóng và nó tạo thành dấu ấn trong tiềm thức của đứa trẻ nên ai biết được điều này thì chúng ta có thể có một cái định hướng để giải quyết vấn đề nhưng hầu hết không ai biết và các cái chương trình giảng dạy thay đổi những đứa trẻ đó từ lười nhát này nghiện game này rồi hay người ta gọi là tăng động tự kỷ này thì đều đi vào cái gì ạ dùng dùng phương pháp thay đổi ở ý thức vì vậy họ nhìn thấy cho con trẻ mà đó học một thời gian thì thấy thay đổi nhưng thực chất là gì thay đổi cực kỳ mỏng bởi vì mới giải quyết được khoảng gì ạ năm phần trăm mà thôi nên vì vậy chúng ta phải đi vào cái gì ạ đi vào 95 phần trăm nằm ngủ đó ở trong cái não chúng ta thì mới giải quyết được thực sự vấn đề và đi có dễ không ạ chắc chắn là cực khó nếu dễ thì thế gian này người ta đã chữa cho những cái trẻ tăng động tự kỷ một cách dễ dàng vì vậy chúng ta muốn thay đổi được tính cách của mỗi con người ví dụ bệnh tật như các bạn đã biết tôi vừa chia sẻ bệnh tật thì nó phải hình thành từ gì từ một cơ thể độc tố axit một cơ thể độc tố axit phải hình thành từ gì sự tắc nghẽn của cái nhà máy lọc độc tố là lá gan lá gan tắc nghẽn phải liên quan đến cảm xúc và cảm xúc thì liên quan đến gì ạ dấu ấn trong tiềm thức xóa dấu ấn sẽ có công cụ cho các anh chị các bạn về phần đuôi của buổi lớp học ngày này là các anh chị nhận được công thức này sẽ hiểu công thức này còn để chúng ta giải quyết nhanh giải pháp nhanh bởi vì dùng công cụ đó không dễ dàng và cũng không nhanh được chúng ta sẽ phải dùng đi sau dọn dẹp cái gốc thế nhưng trong lớp phất màu thì tại sao rất nhiều anh chị học nửa lớp thôi nghĩa là khoảng 10 ngày 15 ngày đã thấy sự màu nhiệm xuất hiện từ tiền bạc mối quan hệ này có những cái mối quan hệ mà có thể là rất xấu với hàng xóm với anh em với bạn bè ở đâu đó rất lâu rồi hoặc vợ chồng rất lâu rồi mà tôi chỉ xử lý giúp người đó chuyển đổi ở ở người đó giả sử tôi có mối quan hệ xấu với uh, trước đây là với cha tôi nhé mà khi tôi xử lý giả sử tôi xử lý tôi xử lý xong cái thì lập tức đúng giờ đó đúng giờ phút đó là người ta người cha tôi chuyển đổi trong khi đó không xử lý không xử lý người người người kia mà xử lý mỗi mình tôi thôi tôi chỉ chuyển đổi cái thì người kia chuyển đổi tuy nhiên ở đây ấy, là các bạn sẽ thấy tôi làm rất nhanh và tôi không làm một một tôi có thể làm tổng hợp có thể cả hàng trăm người làm một lúc thay đổi được mối quan hệ của hàng trăm người một lúc đó vì vậy sau học lớp này mà các bạn có thể tuần sau tôi sẽ giúp đúng chủ nhật tuần sau tôi sẽ giúp những người thực hiện thực hành đầy đủ đặc biệt phải học trong lớp này không không chuyển đổi được tôi sẽ chuyển đổi những anh chị trong lớp phép màu có vấn đề các bạn các anh chị phải đăng ký đặc biệt tôi sẽ kiểm tra là đọc mà chưa kịp thì phải nghe được ít nhất là sách nói về bốn quyển sách đó và khi tôi à, hỏi vơ một quyển nào đó thì các anh chị phải trả lời được cái nội dung của nó thì tôi mới mới cho vào trong trong buổi cốt để giải quyết mối quan hệ có thể nhiều người chưa nhận ra mối quan hệ đó vợ chồng mất kết nối chỉ cần gì ạ tôi bảo chiều nay chủ nhật chẳng hạn đó mình ra ngoài đi ăn uống một cái gì đó hoặc đi dạo chơi ở công viên cho vui có khi vừa nghĩ định nói vợ đã biết rồi đấy mới là những người có tần sóng trùng cùng cùng chung tần số nghĩa là vợ định nghĩ gì chồng đã biết chồng định nghĩ gì vợ đã biết các bạn thấy trong nhà các bạn là quản lý phòng dung các bạn thấy trong nhà đó khi vợ định đưa ra ý tưởng gì chồng cùng đồng hành thì sao ạ có phải công việc rất trôi chảy không hoặc mẹ định nói gì là con hưởng ứng làm ngay nhưng nếu không trùng tần sóng thì sao bắt đầu đối kháng đúng không ạ điều gì xảy ra có hạnh phúc không ạ đấy là nhẹ nhá rồi con lười nhác con lười nhác không chịu làm mẹ suy con không được rồi con nghiện game mẹ nói không được cha nói không xong đấy là mất kết nối đấy đấy là mối quan hệ bị mất kết nối đấy nhiều người nghĩ rằng bình thường hoặc với doanh nghiệp giám đốc thì đưa ra một định hướng khác nhưng không được hưởng ứng thì sao đó là sự mất kết nối nên tôi khẳng định bất cứ ai cũng đều có vấn đề về mất kết nối với có thể rất nhiều rất nhiều mối quan hệ còn mất cái đối với tiền bạc thì sao ạ à? tiền bạc rời xa tất cả đều có tần sóng rung động ngày nào đó vào chủ nhật tuần sau nữa tuần tới tôi sẽ làm buổi cốt về mối quan hệ tuần sau nữa sẽ nói về tiền bạc mối quan hệ tại sao chúng ta cầm một tập tiền đó đó giả về tôi làm quan hạn ai biếu tôi một bọc tiền to này hứng khởi hứng sướng cái tần sóng rung động trong não bộ tôi khác không còn cái lúc mà tôi nợ nần đó, ngân hàng quánh cái công điện đến bạn đã quá nợ mấy ngày 3 tỷ chẳng hạn 5 tỷ cái cảm xúc đó các bạn thấy cái tần sóng rung động não bộ tôi khác không và chính người nợ luôn luôn chồng nợ nằm ở chỗ này đây là nguyên lý của gì tần sóng rung động trong tâm thức về tiền bạc mà chúng ta chỉ cần thay đổi được cái tần sóng này đó thì tự nhiên điều may mắn nó đến có vậy thôi công thức nó rất đơn giản chuyển đổi sang tần sóng năng lượng dương là các bạn giải quyết được mọi vấn đề làm thế nào chuyển đổi đây mới là cái khó bởi vì gì vì sao ạ cuộc sống ô cái vấn đề đó ra đường tự nhiên có cái thằng hút vào mình hoặc cái thằng nhìn mình hoặc một cái vụ va chạm nào đó quệt cái vứt cái đang đi xe có thằng tải cái mình thường thường gì ạ phản ứng theo gì ạ tính cách của mình đã hình thành đúng không ạ làm thế nào thay đổi được cái này ạ tại sao cũng là một vấn đề đó như con người thì sao ạ ở thằng điên nó tạt mình cái thì thôi mình né đi có người sao khùng nó đấy là sự nhìn nhận theo gì mỗi một tính cách của mỗi một con người khác nhau thế bây giờ làm sao tất cả nhìn vào đó đều bình an à? có dễ không ạ khó đúng không ạ không sau lớp này tất cả các anh chị đều thấy dễ rất dễ có thế thì mới thay đổi được <clears throat> vì vậy ngày hôm nay cái công thức chính chính là chuyển đổi được gì cách nhìn nhận làm sao mọi vấn đề trên xã hội trên cuộc đời chúng ta đều là gì nhìn vào chúng ta đều thấy nó bình an và các bạn nếu như tất cả chúng ta tập trung có thể chúng ta dùng cây bút khi viết chép ghi và khi chúng ta tôi khẳng định nếu các bạn chỉ cần tập trung có thể sau lớp học này tất cả cùng chung một tần sóng chỉ cần chúng ta tập trung và các bạn biết đó giang sơn khó rời bản tính giang sơn thì dễ rời có dễ không ạ đào núi lớp biển đó bản tính khó thay đổi không tôi sẽ làm được cái điều khác khác biệt đó là bản tính còn dễ thay đổi chỉ cần các bạn tập trung các anh chị tập trung có thể trong một buổi này trong một ngày hôm nay thôi trong một buổi chiều hôm nay chúng ta thay đổi được thay đổi được tính cách của mình điều quan trọng là khi thay đổi ai đó giả sử tôi muốn thay đổi vợ tôi tôi muốn thay đổi người có mối quan hệ xấu với tôi là tôi phải thay đổi tôi chứ không phải thay đổi người đó sau khi thay đổi tôi xong cái tôi tôi tôi được cốt nó thì lập tức người kia chuyển đổi theo vì vậy vì vậy chúng ta mới thấy gì ạ muốn thay đổi ai đó là chúng ta thay đổi bản thân nhưng chúng ta không thay đổi cái vỏ nghĩa là chúng ta không thay đổi ở ý thức mà thay đổi trong tiềm thức nghĩa là thay đổi cái tâm bên trong mà thay đổi cái tâm bên trong là thay đổi cái gì tần sóng rung động của nó đây là sự khác biệt có thể các bạn các anh chị học ở đâu rất nhiều nhưng không có điều này không có điều này vì vậy chúng ta bắt đầu đi bước vào quy trình quan trọng nhất là chúng ta phải nhận ra nhận ra chính mình có thể chúng ta đang đang có một hiện trạng sống cũng làm việc và đợi già đợi già xong rồi đợi gì các bạn đợi già đợi chết đem chôn đúng không ạ chúng ta đang như vậy hầu hết đấy. sống đợi già là sao ạ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo toan về già một là đi viện hai là thuê ai chăm sóc hoặc là có cái à, túi à, đựng thỉnh thoảng già không đi làm được nữa thì rút ra tiêu có phải chúng ta đang sống đợi già già xong rồi ngày nào đó chết thì đâm chôn thôi có ai sống khác sống, sống khác điều này không có thể chúng ta lao đi rất kiếm rất nhiều tiền hay là cố gắng kiếm tiền cũng chỉ đợi già đợi chết đem chôn đúng không ạ có ai sống khác không ạ có ai có ai cho bà tôi chat sống khác tôi không sống đợi dài để chết em trôi có ai không ạ Rồi, rất nhiều người có những cái khác biệt rất hay. Tôi sẽ hỏi một bạn không quen biết